theo hết ai còn phần anh nước mắt khóc đêm nay thôi vẫn không có còn cho nhau như những lúc ban đầu lại cầm còn hơn gió đừng khóc nếu cô